bỏ nghĩa là ta đang muốn chuyên dùng từ phái nhưng dùng từ phái f e r i dài nhưng thay vì cả dầu mình chỉ bỏ chút vào ta thêm vào chút nước sau là ta có bọn tàu là stir fry nghĩa là tàu là stir fry nghĩa là đem stir ô chứ được mình dùng từ gì gọi là voi chứ còn chi

that.